Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68 và rất vui được gặp lại các bạn một lần nữa trong một tập nữa của DeFi Discussion thôi và đồng hành với mình ngày hôm nay vẫn là một gương mặt rất là quen thuộc. Uh, hello Nguyên. Ok, hello xin chào anh em, hello Phong Rất vui được gặp lại mọi người trong một tuần mới Và bọn mình à, đã giữ đúng lời hứa là bọn mình đã trở lại với à, những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi Và hy vọng là cái câu chuyện mà bọn mình chia sẻ hôm nay thì đâu đó nó vẫn như mọi tuần thôi Vẫn sẽ mang lại những góc nhìn đa chiều cũng như là những cái giá trị cho anh em đang nghe DeFi Discussion ha Ok và trong cái lúc mà bọn mình bắt đầu nói chuyện với nhau để thu cái podcast này á thì ờ, bên cạnh những cái ờ, những cái thảo luận về layer 1, layer 2, về blockchain, về những cái thứ ở sâu bên dưới cái tầng protocol thì khi mà mọi người nhìn lên cái mainstream, nhìn lên cái phần suối chính á, cái phần mà <laughs> nhiều người quan tâm nhất thì ờ, cũng có một câu chuyện khác mà um, thực ra thì nó ta dễ tiếp cận với nhiều người hơn đó là ừ. tin tức cái câu chuyện mà Meta là công ty chủ quản của Facebook và Instagram á họ cho phép là người dùng tích hợp cái NFT ở cái bộ sưu tập uh, kỹ thuật số trên blockchain vào trang cá nhân của mình thì đâu đấy đâu đấy thì nhiều người đánh giá là đây là một cái uh, một cái bước đi tiếp theo của cái việc mà adoption tức là mọi người cũng biết rồi ở Facebook và Instagram nó là những cái nền tảng mà xã hội có nhiều người dùng nhất và nếu như mà đưa NFT lên đây thì có phải là một cái bước adoption mạnh mẽ tức là mình sẽ đưa cái khái niệm blockchain đến nhiều người hơn nhưng mà thật ra thì bọn mình lại có một ý kiến khác và đó sẽ là cái chủ đề mà bọn mình uh, thảo luận trong cái buổi DeFi discussion ngày hôm nay thì ừ. uh, không biết là nguyên có follow cái mạng mà adoption này nhiều không hay là nguyên cũng chỉ có ít follow thôi Uhm, thực ra thì uh, nếu như mà đọc tin á thì mình cũng có theo dõi những cái thông tin liên quan đến uh, các cái tổ chức ở mảng uh, thị trường truyền thống họ đã quan tâm như thế nào đến với uh, blockchain đến với uh, crypto tuy nhiên á, là thú thật là bản thân mình thì có cái xu hướng là đọc sâu về những cái dự án trong thị trường DeFi hơn và nó mang cái khía cạnh là tài chính nhiều hơn nhưng uh, nói gì thì nói thì cái thị trường này nó muốn nở ra uh, muốn tiền từ các cái tổ chức truyền thống mà nó muốn chạy vào cái thị trường này thì um, đâu đó cũng sẽ cần những cái thông tin kiểu như phong đề cập hồi nãy và chúng ta có rất nhiều rất nhiều những cái thông tin kiểu như vậy rồi ví dụ như là Nike nè một cái ờ, thương hiệu nó cũng rất là lớn rồi rất là nhiều các cái tổ chức thậm chí là các cái tổ chức gần đây mình thấy là các cái tổ chức như là JP Morgan JP Morgan nổi tiếng với một vị CEO chỉ trích crypto thận tệ thì họ cũng đã bắt đầu thực hiện những cái giao dịch ở trong thị trường ờ, crypto rồi và nếu mà nói là quan tâm sâu về những cái chủ đề mass adoption đó, thì mình không quan tâm sâu à, mình chỉ <laughs> gọi là mình đọc để gọi như là mình mình kịp cái dòng tin tức thôi nhưng mà mình nghĩ à, nó vẫn là một cái mảng thông tin rất là quan trọng và nói gì thì nói thì anh em có gắn bó với thị trường thì chắc là cũng phải cần quan tâm một xíu đến những cái cái mảng thông tin như thế này thực ra là cái cái câu chuyện là mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều đúng không thì uh, ừ. Ờ, nếu mà tích hợp blockchain và mạng xã hội thì nó sẽ là cái tác dụng nhiều người nhất thì uh, ừ. <laughs> cho những ai mà không follow á, thì thực ra là cái cái việc mà Meta, uh, Facebook và Instagram tích hợp uh, NFT thì họ đã có kế hoạch từ tháng 8 rồi và thực ra ừ. đến đầu tháng 10 á, tháng 10 năm nay á, thì TikTok cũng đã có một cái bước đi đầu tiên uh, đó là làm ra một cái bộ uh, sưu tập NFT trên Ethereum và cũng để giới thiệu thôi và cái mà nhiều người nói đến nhất á, thì chắc là mọi người cũng đã biết là cái câu chuyện NFT Reddit Collectible Avatar của Reddit ừ, thì ừ. đã từng có những thời điểm mà cái bộ số người dùng của cái NFT ờ, của Reddit á, nó nhiều hơn cả OpenSea. OpenSea là cái ờ, marketplace NFT lớn nhất thị trường hiện tại và có đến 3 triệu người sở hữu cái NFT của Reddit này. Thì đó là cái um, khi mà chạm đến những cái mạng xã hội lớn á, thì con số nó sẽ tính được hàng triệu hàng triệu người ừ. ờ, nhưng mà ở một góc độ nào đấy ấy, thì mình vẫn nghĩ là cái cái việc mà một mạng xã hội ờ, gọi là web 2 đi mà tích hợp ừ. NFT xong rồi cho bạn có thêm nhiều không gian để bạn khoe cái NFT của bạn á ừ. ờ, về mặt nào đấy thì nó cũng không hẳn là adoption lắm nó là web uh, web 2.75 <laughs> ừ web 2 2.75 thôi tức là đâu đấy đâu đấy thì đó chỉ là những cái chiến lược marketing của họ và họ muốn gọi là make noise hơn họ muốn stay relevant ở, ở bất kỳ ừ. một cái lĩnh vực nào mà người ta đang nói đến còn uh, thực ra thì nếu mà để ờ, nói đến adoption thực sự với mạng xã hội ấy, thì ờ, chúng ta đã từng có những cái dự án mà mạng xã hội phi tập trung rồi đúng không Ừ đúng rồi. À, ở cái thời điểm hiện tại à, khi mà bệnh mình ngồi xuống nói chuyện với nhau thì à, chắc chắn nếu mà so về quy mô thì uh, những cái tên ở trong uh, thị trường crypto những cái mạng xã hội trong thị trường crypto thì không thể nào mà được đặt lên bàn cân so với các cái tên như là Twitter uh, một cái uh, mạng xã hội rất rất ồn ào trong thời gian gần đây rồi uh, như phong nói là meta hay là uh, instagram thì để đặt lên bàn cân thì các cái giải pháp web 3 này không thể nào Ờ, bằng được tuy nhiên là nó đâu đó nó vẫn uh, những cái người nào mà người ta gọi là early adopter ấy uh, những người mà tham gia sớm ấy, thì vào cái mạng uh, mạng xã hội web 3 này thì họ đôi chút là họ cũng có nhiều cái cảm hứng nhiều cái điều thú vị mà họ quan tâm nói chung là nếu mà nhìn một cách thực tế nhất đi thì với một cái người mà tham gia thị trường như mình thì những cái mạng xã hội ví dụ như là lens đúng không cái cái lens uh, lenster á thì thì nó là một cái cơ hội để người dùng có thể sign airdrop nếu như mà họ tham gia sớm họ thực hiện và trải nghiệm những cái sản phẩm này à, thì thì về khía cạnh là ok tài chính thực tế thì à, mình mình mình phải công nhận cái điều đó mình phải thừa nhận cái điều đó à, nhưng các cái mạng xã hội web 3 này nó vẫn có một cái gì đó rất là thú vị thực sự là như vậy không phải là mình mình mình gọi là mình siêu hay cái gì đâu à, tại vì bản thân mình á, khi mà trải nghiệm cái sản phẩm này mỗi lần mà bạn đăng một cái bài post gì lên hoặc là bạn đăng một cái bài viết gì đó lên ví dụ như cái status của bạn đi bạn đăng lên trên cái mạng xã hội đó thì nó sẽ được ghi nhận vào cái blockchain đúng không và nó có những cái chữ ký cụ thể rất là rõ ràng và và nó thể hiện được một cái tinh thần là ồ cái này nó là cái chất riêng của tôi cái này nó là cái tài sản ở trong ví của tôi và tôi có quyền được coi như là nếu như mà tôi thích edit hoặc là tôi chỉnh hoặc là tôi sửa gì đó thì chỉ có cái chữ ký của tôi mới có quyền được làm điều đó và tôi có quyền phát hành những cái NFT ra chẳng hạn thì uh, những người follow tôi có thể ủng hộ tôi thông qua những cái hình thức như thế này và nó sẽ nó sẽ loại bỏ được nó một cách hơi viễn tưởng một xíu hơi viễn tưởng một xíu thì um, đây sẽ là cách mà uh, chúng ta loại bỏ được những cái đơn vị đứng giữa và tránh được cái cái gọi là cái 2.75 mà <laughs> nãy giờ bọn mình đang nói ấy. đó tất nhiên giống như mà bọn mình đã đề cập ở một cái tập DeFi discussion cũng nói về web 3 cũng nói về cái chủ đề web 3 này cũng nói về các cái mạng xã hội nhưng ở thời điểm đó uh, cái câu chuyện nó vẫn còn rất sơ khai nó vẫn còn rất là bị uh, hype bởi nhiều cái thông tin thời kỳ đồ đá đúng không ừ thì đồ đá mà người ta mới tạo ra lửa ừ thì nhưng mà ở thời điểm hiện tại khi mà nó đau rồi thị trường nó đau rồi thì người ta mới ok người ta mới bình tĩnh người ta nhìn lại được cái thực sự của cái mạng xã hội này là cái gì cái thực sự của những cái nền tảng blog này là cái gì cái value thực sự của nó là cái gì và nó có những hạn chế nào chứ không hẳn là chúng ta ngồi kiểu như là hype như cái năm ngoái nữa đúng không tức là cùng là cái câu chuyện là mạng xã hội web 3 đây chẳng hạn nhưng 2022 nó đã là một câu chuyện khác rồi và cái góc nhìn uh, của cộng đồng nó cũng đã khác cái sản phẩm cái nền tảng mà builder họ đã thiết lập được thì nó cũng đã khác rồi nên là yeah thì cũng là một phần lý do tại sao mà chuyện nó cũ <laughs> nhưng mà bọn mình uh, vẫn lôi lên lại để mà ngồi uh, nói chuyện với nhau chia sẻ với nhau tại vì không có cái khoảnh khắc nào nó nó nó nó lặp lại cả đúng không và uh, 2021 nó sẽ khác 2022 và mình tin là 2023 nó chắc chắn sẽ khác 2022 và thật ra thì uh, khi mà nói ờ, sâu hơn về cái adoption á, thì uh, như mọi người biết thì uh, và và phần lớn mọi người trong thị trường Việt Nam cũng khá nói khá nhiều về cái này đó là câu chuyện mà theo thống kê của Chainalysis á thì uh, ừ. 2 năm, 2 năm liền 2021 và 2022 thì Việt Nam là đứng đầu trong cái thống kê về tiếp nhận tiền mã hóa là crypto adoption của họ. uh, thì thực ra cái này có sao cũng có đưa tin rồi nhưng mà ờ, khi mà nói sâu hơn về cái câu chuyện là adoption nó được tính như thế nào á thì Canalysis liệt kê ra là năm tiêu chí ừ. thứ nhất á, là khối lượng nạp tiền lên các sàn giao dịch tập trung là sàn sách ờ, thứ hai á, là khối lượng giao dịch trên các sàn uh, sách đấy bởi nhà đầu tư cá nhân ờ, thứ ba là khối lượng giao dịch P2P là giao dịch ngân hàng thứ tư là khối lượng nạp tiền lên các sàn giao dịch phi tập trung là sàn dex ừ. và thứ năm cũng là khối lượng giao dịch của những nhà chơi cá nhân trên sàn DEX luôn thì ở đâu đấy ở đâu đấy thì nếu mà mọi người nghe qua năm cái tiêu chí này á, thì mọi người chắc chắn là cũng sẽ hiểu là cái câu chuyện không phải là bao nhiêu người xài không phải là bao nhiêu triệu người xài mà thật ra là những người đấy người ta có chịu bỏ tiền vào tài sản của người ta ở ờ, uh, lên crypto không thì uh, với với nguyên thì những cái dự án crypto những dự án DeFi bây giờ cái cái số lượng người người dùng có thật sự quan trọng không? Thường mọi người hay nói với nhau là một product phải có daily active user hoặc là monthly active user đúng không? Ừ. Nhưng mà khi mà cái số lượng của à, cái cái tiêu chí của analysis mà họ đưa ra thì họ không đề cập đến việc số lượng người dùng. Ừ. Thì uh, ừ. cái cái cái số lượng người sử dụng sản phẩm nó thực sự quan trọng đến mức đấy không? Trước khi uh, nói trả lời câu hỏi này thì uh, chắc là cho mình chia sẻ một xíu một cái thảo luận của mình uh, với phong trước cái cái podcast này thì phong có tại vì cái thời gian gần đây thì mọi người cũng biết là andre <laughs> mới <laughs> comeback đúng không thì phong mới ờ, phong mới cáp cái màn hình lại phong bảo là ê uh, <laughs> cái boss này tại sao nó chỉ có mấy trăm like thôi bốn nghìn bốn cái gần bốn nghìn like uh, uh, ờ, 4.000 like nhưng mà sao ở trên cái chạc uh, active user ấy, của Phantom tự nhiên nó nhảy lên mấy trăm nghìn lận vậy thì vậy thì cái cái cái này nó là nó có real hay không tức là cái real user mọi người đang đang định nghĩa nó là cái gì hoặc là cái unique user cái người dùng mà uh, đặc trưng uh, mọi người đang định nghĩa như thế nào thì uh, ok bắt lại cái câu hỏi thì nếu mà nói là user quan trọng hay không chắc chắn user quan trọng nhưng cái con số đó hiện tại nó đang từ góc nhìn của mình thôi nhé là uh, nó đang bị hai quá tức là một người thì có thể xài mấy trăm cái ví <laughs> mấy trăm ví thì nó hơi, hơi quá nhỉ chắc chắc vài chục vài chục ước chừng thôi nên là bọn mình không biết được nên là cái thông số đó thì nó cũng chỉ về mặt tham khảo thôi uh, volume cũng vậy volume volume thì uh, quan trọng với cái người phát triển sản phẩm ở cái thời điểm đó tại vì volume nó sẽ tạo ra doanh thu cho họ đúng không à, họ có thể thu phí dựa trên cái volume đó và họ quan tâm nhiều đến cái vấn đề đó nhưng nếu mà xét theo một cái góc nhìn mà À, một cái thị trường nó phát triển rộng hơn thì chúng ta nên xét đến cái chất lượng của user nhiều hơn và với mình thì à, cái cái con số hiện tại nó cũng không quá là sát với những gì mà mình thấy thôi với những gì mà mình quan sát thôi tức là cái lượng user nó không quá nhiều đến mức độ đó, đó thì uh, nếu mà nói về mass adoption thì chắc là phải trừ khoảng 10 đến 20 phần trăm gì đó cái cái con số hiện tại chúng ta kiểu nếu như mà tính cái lượng lượng lượng người dùng thực tế của crypto trừ 10 20% hay là còn 10 20%? Trừ trừ 10 đến 20% tức là còn khoảng uh, tức là phần trăm gì đó. Ừ mà cái đó là chắc là cũng uh, người ta biết đến crypto thôi còn mình nghĩ là với DeFi thì cái con số nó còn bé hơn nữa ở ờ, à, thực ra thì nhân nhân cái tiện nguyên bring up cái câu chuyện này lên thì uh, các bạn mình cũng đối nguyên và đối các bạn nghe podcast này luôn là mọi người estimate thôi estimate thôi là unique user của DeFi tức là người dùng DeFi mà từng người riêng lẻ một á <laughs> trên toàn thế giới thì nó là con số bao nhiêu trong một con số lượng cũng được <laughs> chắc khoảng <laughs> mình nghĩ chắc uh, đâu đó bốn năm triệu ước tính thôi tại vì tại vì không không thể nào đúng đúng đúng cái này nó nó không thể nào mà nói thật là bọn mình cũng không thể nào mà đo được nên là cũng chỉ là một cái ước đoán của bọn mình vui với nhau thôi chứ nó cũng không thể nào mà nó là cái cái thước đo để mọi người đưa ra cái nhận định cũng như là cái lập luận cũng như là cái quyết định của mọi người được cái này chỉ là những cái bọn mình ước đoán vui trong cái câu chuyện là ok mass adoption nó là như thế nào thôi nên là yeah thực ra thì uh, mình sẽ lấy có một cái report trên Statista Statista là một cái trang report cũng khá là uy tín nói chung là nguồn sai từ Statista thì cũng được xem là một cái cái nguồn có uy tín hơn là Wikipedia và những cái trang báo khác <laughs> thì ờ, theo cái báo cáo của họ thì chắc là mình cũng sẽ share link ở trong cái phần uh, description hoặc bình luận của cái video này đó là cái số unique address có sử dụng DeFi á, thì đến tháng 7 năm 2022 á, thì họ ước lượng là có khoảng 4 triệu 800 nghìn địa chỉ ví thì nó đôi nó cũng là gần khá khá sát với con số nguyên nguyên đoán đừa mà là cũng nhưng nhưng mà nếu mà vậy nếu như mà họ đã đã ước tính như vậy thì mình phải phải phải phải, phải trừ đi ha <laughs> ừ lại lại là cái câu chuyện là phải trừ bớt đi trừ bớt đi <laughs> nói hơi kỳ nhưng mà mình nên có một cái view nó hơi bi quan hơn một xíu so với những con số mà thì <laughs> expect the unexpected thử và vâng, thực ra thì nếu mà nói rộng ra crypto thì crypto có nhiều hơn thì cũng là theo báo cáo của AAA AAA cũng là một cái đơn vị uh, nghiên cứu thị trường cũng uh, có khá là khá là có danh tiếng trong uh, trong thị trường finance thì họ cũng ước tính là năm 2022 ấy, thì uh, toàn cầu có 4,2% dân số tức là tương đương với cỡ 320 triệu người có uh, sở hữu uh, crypto 320 triệu người nghe thì là một con số rất là to tại vì dân số Việt Nam mọi người cũng biết là khoảng trăm triệu thôi ờ, có 320 triệu người nhưng mà nếu mà tính đến phần trăm á, thì nó chỉ là 4,2% thôi và um, khi mà mình đọc cái này mình nhớ ngay đến một cái ờ, một cái theory một cái theory mà dân làm ở dân startup thì chắc là cũng biết đến cái này nhiều nó gọi là product adoption curve là cái ờ, đường cong uh, tiếp nhận sản phẩm á thì ở đấy á thì à, mọi người sẽ đồng ý với nhau là trong một cái vòng đời của sản phẩm nó sẽ có bốn à, có năm loại có năm cái phase uh, để mà một người dùng mới có thể enter vào uh, thứ nhất là innovator là uh, những người tiên phong uh, những người tiếp nhận cái sản phẩm đó đầu tiên thì nó sẽ là khoảng 2.5% uh, tiếp đó là early adopter là những người tiếp nhận sớm uh, thì con số đó là 13,5% hai nhóm tiếp theo là early majority và late majority thì hai nhóm này là hai nhóm đông nhất là mỗi nhóm là 34% tức là 1 phần 3 và cuối cùng là những người lác <laughs> họ gọi là lagger <laughs> là những người mà biết chậm quá là là những người đu đỉnh là những người mà uh, làm thanh khoản cho cho tất cả những cái nhóm trên thì mình xung là những cái theory này nó đối là nó có cái nó có nó nó có thể được chứng minh được ờ, thì tức là những cái con số này thì họ đều có methodology đều có phương phương pháp của họ để chứng minh cả ừ. thì ở ờ, đâu đấy với 4,2 phần trăm thì có một cái câu mà những KOL hay là mọi người trên Twitter đều nói động viên nhau ừ. trong cái thời điểm khó khăn này nên biết là câu gì không là we are still early là... <laughs> thực ra thực ra thì thị trường này uh, mình nghĩ là early hay không nó không không quá quan trọng quan trọng là bạn có ở lại qua được những cái thử thách những cái đoạn nó <laughs> giật lát hay không còn uh, early thì chắc chắn là bọn mình đã early rồi chắc chắn là như vậy nên là <laughs> quan trọng là mình mình early xong rồi mình mình có ở lại hay không đúng không tại vì uh, nói gì nói thị trường nó cũng mới nó cũng nhiều cái uh, thử thách rồi uh, uh, tuần tuần trước nhỉ tuần trước thì bọn mình cũng nói với cái câu chuyện là Ethereum thì bản thân một cái blockchain mà nó đi đầu thị trường như vậy mà nó vừa đi nó còn phải vừa dò đường nữa thì um, mình cũng không thể nào nói được là ok chúng ta chúng ta như thế nào ờ, chúng ta gọi là chúng ta đang early và chúng ta có cơ hội hay như thế nào đó nhưng mà à, cái quan trọng là chúng ta tiếp tục đi và chúng ta dò đường thôi nên là chắc là chúng ta vẫn early thôi yeah. Dạ nhưng mà cái ờ, cái nguyên nói tuần tuần trước nói chuyện với nguyên là mình nhớ đến một cái khái niệm nó gọi là innovator đây là mà là song đề của người ờ, sáng tạo à cũng cũng là một cái khái niệm mà mình mình khá quan tâm ờ à. thì nguyên chắc là nguyên nguyên thích cái khái niệm này hơn nên là chắc là mình sẽ để nguyên giải thích cho mọi người ừ, thực ra thì uh, rất là ví dụ như đặt ở cái case của Meta đi đúng không? Uh, họ là một cái doanh nghiệp dominate ở cái mảng thị trường cũ rõ ràng là như vậy à, cái mạng mạng xã hội của họ là một mạng rất là to nhưng mà à, cái câu chuyện về blockchain cái câu chuyện về crypto cái câu chuyện về web 3 nó nó đang dần rõ ràng hơn rồi nên là đâu đó mình nghĩ là những cái ông lớn ở bên mạng thị trường cũ họ sẽ bắt đầu có một cái một cái gọi là một cái thế uh, lưỡng nan đi một cái thế gọi là tiến thoái lưỡng nan đấy tức là bây giờ họ sẽ đứng trước hai vấn đề một là họ sẽ nhảy vào cái thị trường này hay không họ sẽ nhảy vào crypto blockchain hay không hay là họ sẽ sẽ vẫn ở lại với cái thị trường cũ và họ dominate cái thị trường cũ thì nó đặt ra một cái thế lưỡng nan như vậy tức là ok bây giờ nếu mà ở thị trường cũ rủi một mai cái paradigm cái cái cuộc chơi cái câu chuyện nó dịch chuyển về phía web 3 thì sao thì họ sẽ bị ở lại họ sẽ kẹt lại ở cái thị trường cũ đúng không yeah. uh, nhưng mà khi mà họ quyết định là giống như dạo gần đây á, nói câu chuyện nó hơi truyền thống một xíu nó hơi uh, vĩ mô một xíu nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta nghe nói rất nhiều về việc meta thua lỗ đúng không rồi họ chi quá nhiều tiền cho cái câu chuyện là metaverse rồi ờ, blockchain web 3 thì đây cũng là một cái vế của cái cái thế lưỡng na này tức là khi mà họ dịch chuyển từ cái mạng thị trường họ đang đang dominate sang web 3 chẳng hạn thì họ sẽ bỏ lỡ những miếng bánh và có thể là uh, bỏ lỡ đi cái vị thế dominate của họ ở cái thị trường truyền thống thì thì đây cũng là một mình nghĩ là cũng là một trong những bài toán mà khiến cho nhiều doanh nghiệp truyền thống họ họ họ họ vẫn đang còn e ngại song song với cái lý do là song song với câu chuyện là à, uh, DeFi với lại ừ, blockchain nó vẫn còn đang rất là mờ rất là mờ mịt nhưng mà yeah nó vẫn là một cái gì đó rất là thú vị đúng không thú vị uh, với những cái doanh nghiệp đó ờ, họ họ sẽ có một cái bài toán đầy thách thức uh, và bản thân tụi mình khi tham gia với vai trò là những cái retail investor thì nó cũng rất là thách thức đúng không rất là ừ, thú vị bởi vì chúng ta giống kiểu như là đang đi một cái hành trình mà cảm giác như là cảm giác như là những cái ông lớn ở trong thị trường truyền thống họ cũng gặp những cái vấn đề y chang mình mình cũng hỏi những cái câu câu hỏi như vậy đúng không mình mình cũng hỏi là à, chúng ta làm tiếp cái ngành này hay không hay là chúng ta sẽ come với cái thị trường truyền thống kiểu vậy cũng cũng là những cái câu hỏi cũng là cái thế lưỡng nan đó với những doanh nghiệp top đầu của thế giới và cái điều đó nó cực kỳ thú vị và cái điều đó nó cực kỳ là uh, đáng chờ đợi và giống như hồi nãy ờ, phong nói một cái câu đúng không <laughs> we are still early <laughs> we are still early thì uh, nói ờ, nó đi nói lại uh, vẫn là cái câu chuyện về adoption thôi thực ra thì bên bây giờ mình nghĩ là mọi người cũng đang rời bỏ và rời bỏ không đúng mà người tạm nghỉ người ta có một cái đoạn pause uh, ừ. với thị trường uh, thực ra là khi mà chủ trong này còn còn toàn nhà đầu tư còn toàn là investor thôi và ừ. họ ừ họ họ đánh nhau họ tranh giành nhau những cái yield của thị trường ừ. á, thì nó sẽ ừ. khó nở ra thì uh, ừ. vấn đề là ừ, nếu mà nó nó chỉ thực sự được được tiếp nhận rộng rãi khi mà nó ở chứng minh được cái use case của nó đúng không tức là không ai cần một cái một cái thứ mà không có ừ. giá trị gì cả ừ. ừ thì nó vẫn là nó cái còn rất chuyện. nhiều điểm nghẽn nó rất là nhiều điểm nghẽn ờ, giống như là điểm nghẽn về mặt uh, ờ, UI đúng không? Tức là uh, <laughs> <laughs> làm Điều làm sao là UI nói mới nhớ mình nhớ nhất con CRV con curve nguyên mặc dù nó là một cái cái ghép <laughs> rất là quan trọng của DeFi họ, họ mới <laughs> họ mới update họ mới update cái giao diện từ Windows XP lên Windows 98 gì đó Windows bao nhiêu đó Windows Vista gì đó họ mới update cái UI ừ đó thì đó là câu, cái câu chuyện mà họ họ có một cái phong cách riêng của họ mình công nhận nhưng mình không xài nổi nhìn mù mắt thật sự nhưng mà da dạ, yeah, thì nói đi nói lại thì uh, uh, vẫn có những cái bài toán nhưng mà uh, có bài toán thì chúng ta sẽ có những lời giải quan trọng là cái lời giải đó nó hiệu quả như thế nào và những ai là những người mà sẽ ở lại và đưa ra cái lời giải uh, thực sự còn còn bài toán thì chắc chắn là nó có rồi thì uh, yeah dạ. Ờ, hiện tại thì giống phong nói cái thị trường hiện tại thì ở lại thì chắc chỉ có investor họ chạy cối <laughs> họ kiếm yield đồ các thứ thôi chứ uh, dòng tiền thì uh, phần lớn nó đổ ra những cái cái thị trường truyền thống rồi cái việc mà chỉ còn lại những cái người investor đúng không những người mà hiểu về sâu về cái ngành và họ ở lại thì uh, tất nhiên là cái cái kỹ năng của họ thì khỏi phải bàn rồi thì ờ, cái mức độ cạnh tranh nó quá kinh khủng và chúng ta sẽ cần phải phải phải cố gắng sinh tồn uh, ok thì uh, thực ra là nói tán nhảm bên đây cũng khá là dài rồi mình không ngờ là cái tập này nói gần nửa tiếng lận và ừ. hy vọng là đây là một cái làn gió mới uh, thổi vào những cái uh, suy nghĩ của các bạn uh, uh, đang y với đi Federation mình biết là có những cái tập uh, nó khá là tech nó khá là nhiều hàm lượng tech và uh, ừ. thực ra là chính bọn mình còn phải work on khá là nhiều phải do research khá là nhiều khi mà bắt tay làm những cái đấy nhưng mà yeah, đây là một cái một cái topic mà mình nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều thứ để trao đổi với nhau hơn và chắc ừ. là mình ừ. sẽ để nguyên uh, nói lời tạm biệt với mọi người Ừ, rồi à, cảm ơn anh em rất nhiều một lần nữa đã đồng hành cùng với bọn mình à, qua những tập rất technical, rất kỹ thuật, à, qua những tập rất tài chính, rất con số và đến với tập này thì nó là một cái câu chuyện rất là uh, mình tạm gọi là vision đi ừ. <laughs> nó nó rất là ảo mộng uh, nó nó nó hơi ảo mộng nó hơi uh, nó hơi uh, hoàn hảo một xíu cho nhưng mà ít nhất thì chúng ta nên có một xíu cái cái cái gọi là cái hopium như vậy để uh, chúng ta vẫn còn cảm nhận được cái cái cái cái động lực và uh, tiếp tục đồng hành với thị trường và không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với bọn mình trong uh, DeFi discussion tuần này Yeah, dạ, ok à, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Okay, see ya.